câu lạc bộ văn hóa bình dân Sài Gòn ngày 12 tháng 7 năm 1957. Trước hết là bản văn công đồng có năm điệu bỉ, mưỡu, thống, phú bình và dòm. các con bất khả từ bi thi tuệ lực chứng minh công đức thiên thánh tam toàn chúa tiên trong phòng sơn thờ điện đã lừng ngày đai đai yên hành độ cho bốn chữ tràn sinh công đồng đạo họ đang giai trường đỏ câu lạc bộ văn hóa bình dân sài gòn ngày 12 tháng 7 năm 1957. Bài thứ hai là bài văn Tam Tòa, có hai điệu là dọc và còn. tòa thiên cung bị nhật tối đến kề tuổi đôi mươi mất là về บ้าเดียว tức là văn mẫu thượng có ba điệu dọc xuân trang và cẩn. câu lạc bộ văn hóa bình dân Sài Gòn ngày 12 tháng 7 năm 1957. Bản thứ năm là thơ mẫu thoại có một điệu để điệu đọc thơ. làm cá gấp lửa bỏ là văn quan đệ tam có ba điệu dọc hát nói và dồn đường binh giá bó con đứng xa trời nước quay sông tích tích à, khi quân đánh hải sang thông cầu có thèm chơi sông dầu sông quỷ đỏ đỏ câu lạc bộ văn hóa bình dân Sài Gòn ngày 12 tháng 7 năm 1957. Bản thứ bảy là văn quan đề ngũ, tức là con lớn tuần tranh. Có ba điệu, dọc, phú bình và rồn bằng vâng, tháng mười một chỉ qua lắm tuần tranh toàn thành Đầu tư Beep. câu lạc bộ văn hóa bình dân Sài Gòn ngày 12 tháng 7 năm 1957 bản thứ 9 tức là văn quan hồng mười có ba điệu để dọc hát bộ và đọc trên thai cha quan đồ الم câu lạc bộ văn hóa bình dân Sài Gòn ngày 12 tháng 7 năm 1957. Bản chương 11 là văn của Thượng Ngàn có hai điệu dọc của Sơn Trang. Lạc bộ Văn hóa Bình Dân, Sài Gòn ngày 12 tháng 7 năm 1957. Bản thứ 12 là văn của ba thoải, có ba điệu dọc, chèo đò và cờn. time Thầy cô bé nay xong tò cô cầm trèo lên tiếng hô hoan coi như thể hằng mà giang hoàng đêm đêm ngồi được tiên loan câu lạc bộ văn hóa bình dân Sài Gòn ngày 12 tháng 7 năm 1957 bài thứ 13 là văn của chín sòng có hai điệu là dọc và còn biển câu lạc bộ văn hóa bình dân Sài Gòn ngày 12 tháng 7 năm 1957 bài thứ 14 là văn cô bé có hai điệu dọc và xuân trang